yếu sinh lý không nên ăn gì. Để đảm bảo cho quá trình điều trị suy giảm sinh lý diễn ra thuận lợi và nhanh chóng nhất, nam giới cần lưu ý đảm bảo một chế độ dinh dưỡng khoa học, đủ chất đồng thời hạn chế những nhóm thực phẩm gây ảnh hưởng xấu đến khả năng sinh lý. Nội tạng động vật tim, gan, phèo, phổi, lòng là những món ăn khoái khẩu của quý ông trong những bữa tiệc nhậu nhẹt. Tuy nhiên, trong những nhóm thực phẩm này lại chưa quá nhiều chất béo bão hòa, nên không tốt đối với nam giới. Đặc biệt, nam giới ăn quá nhiều nội tạng động vật sẽ khiến tăng cân không kiểm soát, gia tăng mỡ máu dẫn tới sinh lý kém, rối loạn cương dương. Vì vậy, nam giới không nên ăn nhóm thực phẩm này. Đồ chiên rán, việc ăn quá nhiều đồ chiên rán, xào như thức ăn nhanh, gà chiên, thịt rán, gây nhiều nguy cơ mắc bệnh tim mạch với bất cứ đối tượng nào. Đặc biệt, đối với nam giới có vấn đề, về sinh lý ăn nhiều thực phẩm chiên rán sẽ gây ra nguy cơ thừa cân, rối loạn mỡ máu, béo phì, sơ vữa động mạch, cản trở quá trình lưu thông máu gây khó khăn trong việc quan hệ tình dục. Bên cạnh đó, việc làm này còn gây sụt giảm testosterone nam giới gây suy giảm ham muốn tình dục. Đồ ăn mặn, khi cơ thể dung nạp một lượng quá lớn muối ăn, sẽ gây rối loạn hệ thần kinh giao cảm đồng thời ảnh hưởng xấu đến tuần hoàn máu não, từ đó, dương vật sẽ càng khó cương cứng khi lâm trận, và tình trạng yếu sinh lý sẽ càng nghiêm trọng hơn. Như vậy, bài viết đã liệt kê những món ăn mà quý ông cần tránh để nhanh chóng thoát khỏi ám ảnh của căn bệnh yếu sinh lý. Hy vọng với những kiến thức trên đây sẽ hỗ trợ quý ông có một thực đơn khoa học để đảm bảo sức khỏe. Để hỗ trợ thêm về sinh lý, bạn có thể sử dụng viên uống minh mệnh đơn. Minh mệnh đơn được điều chế hoàn toàn từ thảo dược tự nhiên quý hiếm như dâm dương hoắc, nhục thung dung, ba kích, nhân sâm, giúp bổ thận, tráng dương, tăng cường sinh lý. Để được tư vấn thêm về sinh lý nam giới, các bạn hãy gọi điện đến đường dây nóng 0962 651 713. Chúc các bạn sức khỏe thật dồi dào.